Đặng giải thích tại sao phải mở cửa ban giao với Mỹ. Nhìn lại mấy chục năm qua, tất cả các nước giao hảo với Mỹ đều thịnh vượng. Tác giả nhắc đến câu chuyện của TikTok với việc các chính phủ Mỹ, Canada, Anh và các nước EU cấm nhân viên không được dùng TikTok vì lo ngại bị Trung Quốc lũng đoạn. TikTok trở thành một quân cờ trong trận thư hùng giữa Mỹ và Trung Cộng trên mặt trận kỹ thuật cao, càng ngày càng gây go. Hình ảnh bài trên VOA. Tập Cận Bình lên án Mỹ đã áp dụng chính sách ngăn cản, bao vây và chèn ép toàn diện kinh tế Trung Quốc và theo tác giả, đó là một sự thật. Theo tác giả, trận chiến Mỹ-Trung mới mở đầu khi chính phủ Biden cấm các công ty Mỹ không được bán các chip điện tử cao cấp cho Trung Quốc, cũng như không cho phép đầu tư chế tạo tại Trung Quốc. Mỹ lại thuyết phục Nhật Bản và Hà Lan cùng cấm vận không bán các dụng cụ, máy móc để làm các thứ chip này. Các con chip nhỏ là cơ bản của nền kinh tế trong thế kỷ 21, giống như dầu lửa của thế kỷ 20. Không có những chip nhỏ dưới 7 nanomet, kinh tế Trung Quốc sẽ chỉ chạy theo mà không thể bắt kịp Mỹ, Nhật và các nước châu Âu. Tác giả cho biết một lý do khiến các nước phương Tây ủng hộ chính sách của ông Biden là vì Trung Cộng nghiêng về phía Nga trong cuộc xâm lăng Ukraine. Tập Cận Bình vẫn hô hào phải tôn trọng chủ quyền quốc gia và lãnh thổ các nước, nhưng chưa một lần nào nói thẳng rằng Vladimir Putin đã xâm chiếm Ukraine một cách phi pháp. Hơn nữa, Trung Cộng gia tăng mua dầu lửa và khí đốt, cung cấp những món hàng tiêu thụ giúp kinh tế Nga còn sống dù bị cấm vận. Trong chuyến đi thăm Moscow vừa qua, Tập Cận Bình cố đóng vai trò trung lập với một đề án hòa giải giữa Nga và Ukraine. Putin đã vỗ tay hoan nghênh nhưng ngay ở đề nghị đầu tiên là hai bên ngưng bắn thì chỉ có lợi cho quân Nga. Ngừng bắn có nghĩa là quân Nga vẫn chiếm đóng các vùng đất đã cướp của Ukraine. Quân sĩ được nghỉ ngơi chuẩn bị mở chiến dịch mới. Tác giả nhận xét Tập Cận Bình đã đứng hẳn về phía Nga và muốn tạo nên một trật tự thế giới mới, liên kết hai nước độc tài chuyên chế chống lại các nước tự do dân chủ. Tác giả cho rằng lựa chọn chiến lược này của Tập đã đi ngược lại với chủ trương của Đặng Tiểu Bình trước đây 40 năm. Tập Cận Bình đang xóa bỏ chính sách ngoại giao của Đặng Tiểu Bình. Cương lĩnh đảng Cộng sản Trung Quốc đã tuyên dương tư tưởng Tập Cận Bình ngang với tư tưởng Mao Trạch Đông và chỉ ghi nhận đường lối Đặng Tiểu Bình thấp hơn một bậc. Hình ảnh Tập Cận Bình và Đặng Tiểu Bình Các viên chức ngoại giao Trung Cộng gần đây công khai tự giới thiệu là những chiến sĩ sói và đang chinh phục thế giới trái ngược với chủ trương thao quan dưỡng hối của Đặng Tiểu Bình. Năm 1979, Đặng Tiểu Bình đã kết thân với Mỹ, coi đó là lựa chọn tối ưu của Trung Quốc. Quả nhiên, sau khi hai nước tái lập giao bang Trung Cộng giàu lên nhờ bán hàng cho Mỹ và thế giới. Tác giả nhận xét, khi muốn qua mặt Đặng Tiểu Bình, Tập Cận Bình đã không những thay đổi mặt trận ngoại giao quốc tế mà còn khiến cho tiến trình phát triển kinh tế của Trung Quốc chậm lại. Vì dù Trung Quốc có thể mua rẻ dầu khí của Nga, nhưng bị cắt đứt ra khỏi những tiến bộ kỹ thuật ở các nước Tây phương. Trong khi đó, cả về nền kinh tế và xã hội, Nga đang xuống dốc. Công nghiệp của Nga cũ kỹ, lạc hậu, những người có khả năng bỏ ra nước ngoài. Kinh tế Nga sống nhờ những gì đã đào được ở dưới đất lên để đem bán, từ khoáng sản, kim loại đến dầu khí. Kinh tế Nga giờ chỉ gần bằng kinh tế một tỉnh Quảng Đông. Như vậy, theo tác giả, khi liên kết với Putin, Tập Cận Bình có thể đã lầm như năm 1950 khi Trung Cộng chọn đứng về phía Liên Xô trong cuộc chiến tranh lạnh. Hậu quả Trung Quốc bị cắt khỏi thế giới tiến bộ đứng đằng sau bức màn sắt về kinh tế. Sau 10 năm dưới tay Tập Cận Bình, số tiền đầu tư ngoại quốc bắt đầu giảm không phải chỉ vì bị ngăn cản mà còn vì các cơ hội hấp dẫn đã cạn dần. Hàng ngàn công ty quốc tế đã rời Trung Quốc chuyển sang các nước Đông Nam Á, chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc thay đổi bấp bênh, khó dự đoán, gây thêm nhiều rủi ro, nhất là không ai đoán được các cuộc đối đầu giữa Trung Cộng với Mỹ sẽ đi tới đâu. Số hàng xuất cảng gần đây bắt đầu giảm, nhiều công nhân mất việc, phần lớn sinh viên mới ra trường chỉ tìm việc trong guồng máy nhà nước. Tác giả phân tích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 Phân tích về vấn đề này, cũng ngày 17 tháng 3, Time Magazine có bài viết với tựa đề tạm dịch là ICC đã ban hành lệnh truy nã đối với Vladimir Putin, liệu ông ta có thực sự bị bắt? Bài viết cho biết thông báo của ICC được đưa ra sau khi Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc công bố một báo cáo về việc Nga phạm tội ác chiến tranh trong cuộc xâm lăng Ukraine. Báo cáo này cáo buộc Putin đã cưỡng bức hàng ngàn trẻ em Ukraine đến Nga, nhưng tội ác không bị những tội ác này không chỉ đe dọa những người dễ bị tổn thương nhất, khiến gia đình chia cắt, mà còn thể hiện một nỗ lực có hệ thống nhằm xóa bỏ bản sắc Ukraine bằng cách cải tạo những đứa trẻ này thành người Nga. Hình ảnh bài viết trên Times Magazine. Theo bài viết, mặc dù vẫn chưa có con số chính xác là bao nhiêu trẻ em đã bị đưa đến Nga, nhưng theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, cả chính quyền Nga và Ukraine đều cho hay hàng trăm ngàn trẻ em Ukraine đã đến Nga các quan chức của Nga bị cáo buộc đã trao những đứa trẻ này cho các gia đình nhận con nuôi và cấp quốc tịch Nga cho các em. Trong số đó có những đứa trẻ bị mất cha mẹ hoặc bị chia cắt khi bố mẹ bị bắt. Nga đã công khai thừa nhận sự tồn tại của chương trình trẻ em này, nhưng khẳng định họ đưa những đứa trẻ này đến Nga là để bảo vệ chúng. Tuy nhiên, bài viết cho hay Ủy ban điều tra Liên Hiệp Quốc phản bác lập luận đó và cho rằng việc di dời dân cư không thể được biện minh bởi lý do an toàn và y tế, chính quyền Nga cũng không tìm cách liên lạc với người thân của những đứa trẻ này hay với chính quyền Ukraine. Bài báo phân tích với lệnh truy nã của ICC, Tổng thống Nga khó có thể bị bắt giữ khi vẫn đang nắm quyền. ICC không có lực lượng an ninh của riêng mình và phải phụ thuộc vào các quốc gia để thực thi lệnh bắt giữ. Có tất cả 123 quốc gia trong số 193 quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc thừa nhận quy chế Roma cũng như thừa nhận tòa ICC. Nga là quốc gia không thừa nhận tòa này. Như vậy, trong thời gian tới, Putin khó có thể đến thăm một quốc gia thừa nhận quy chế này. Nhưng theo bài báo, ngay cả khi Putin ra khỏi lãnh thổ của Nga, cũng không có gì bảo đảm là ông sẽ bị bắt, vì còn tùy vào các nước mà Putin đến có sẵn sàng bắt ông hay không. Hình ảnh Tổng thống Nga Putin, người đang bị ICC truy nã. Hiện nay, Nga vẫn là một trong những cường quốc mạnh nhất thế giới với kho vũ khí hạt nhân khổng lồ, việc bắt giữ Tổng thống Putin có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với bất kỳ quốc gia nào thực hiện điều này. Bài báo nêu dẫn chứng trong quá khứ, lệnh truy nã của ICC đã từng bị phớt lờ, ví dụ như trường hợp của Tổng thống Sudan Omar al-Bashir. Ông này từng ra nước ngoài nhiều lần, bất chấp lệnh bắt giữ của ICC vì liên quan đến nạn diệt chủng ở Darfur. Thậm chí bài báo nhận xét ngay cả khi Tổng thống Nga và phe của ông mất quyền lực ở Nga, và một chính phủ khác muốn dẫn độ Putin đến trụ sở của ICC thì cũng có một trở ngại lớn. Hiến pháp Nga cấm dẫn độ công dân Nga sang một quốc gia khác. Tuy nhiên, dù không bắt được Putin, nhưng lệnh truy nã này vẫn có thể gây ra những hậu quả chính trị, đồng thời làm suy yếu vị thế của ông Putin trên trường quốc tế. Ngoài việc không thể công du đến 123 nước công nhận ICC, ông Putin còn bị chuyển từ đối tượng có thể đàm phán thành người bị cộng đồng quốc tế tẩy chay bị cô lập mà hậu quả khó lường nhất theo bài báo, ngoài cách mà xã hội Nga nhìn vị lãnh đạo của mình, thì không một quốc gia hay trung gian hòa giải nào có thể hủy bỏ lệnh bắt giữ của ICC. Bài báo nhận định rằng, kể từ khi nổ ra cuộc chiến Ukraine, nhiều nước phương Tây đã xa lánh Nga, nhưng ông Putin vẫn hy vọng được ủng hộ từ các quốc gia như Ấn Độ, Nam Phi. Những nước có thể cho rằng Nga buộc phải hành động như vậy là do mối đe dọa NATO này quyết định của ICC có thể làm lung lay lập trường của những nước đó. Hơn nữa, thông báo này có thể thúc đẩy sự ủng hộ của các nước thành viên NATO dành cho Ukraine về mặt quân sự và làm cho NATO thêm hùng mạnh. Bài báo cho biết có những lý do khiến lệnh truy nã của ICC khó thực hiện, đó là có ba cường quốc là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga, vẫn không công nhận sự tồn tại của ICC.